Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhân Khải anh em ơi Và lúc nãy thì uh, sau khi uh, Khải uh, đấu được cái áo này uh, 14 kim Mở râm đâm nha anh em Thì bây giờ Khải khui cho anh em xem Vừa rồi thì ban hồi top 7 thì được uh, cái áo râm đâm hiệp cốt Bây giờ bây giờ Khải sẽ mua mấy cái mấy các kiểu là điếu Rồi uh, mở cho anh em xem Anh em xem thì đừng quên ủng hộ những video mở rương mở đồ như thế này thì uh, với đồ như thế này cho Khám một like chia sẻ ủng, hộ cho anh em ơi và đừng quên uh, cho Khám nút đăng ký kênh và xem live trực tiếp của Khám vào lúc 7 giờ tối 15 phút hàng ngày nha em đây là Khải chuyển hơn này đó để cho cùng nghe ơi về cán vô tử ạ rừng này nè này chuẩn bị chụp phải mở đó ok chưa rồi là mở tường cái đã rồi dịch rồi cánh miếng bánh nha anh em thiên sơn này ôi thiên sơn có rồi thiên sơn cánh cái nến có rồi không tưởng này <laughs> cố lên cố lên cố lên hello anh em khai có rương hai rồi mà giờ chưa mở rương ba thôi anh em chưa mở rương ba thôi chứ rương hai khai khai có rồi mà rương hai khai có rồi mà đại khải mới tôi năm đọc Ủa sẽ mất một con có trong motor ta Áo kìa Áo thiệt đấy Rồi vui thiên kia nơi ta đã tìm nàng ta quyết sẽ gặp nàng dẫu cho thân hùng anh phải nát tan thất thành đại chi rồi ok mở nha em ơi này sau khi cắn nguyên bánh xong thì uh, đi mở cho em xem rồi à, dàn xe ok đó giờ khảo đến công việc của khải này mày đây lên hoa sơn cảnh kỹ trường đó. khui hàng đúng rồi cái hoa sơn nó đẹp này mà mỗi khi mở đồ khui đồ thì đứng Hoa Sơn cảm giác nó không khí nó khá là trong lành này mà rất là đẹp trai ôi vừa rồi có ai à, mở cái đồ xanh đồ hộp như hôm trước hay mở này nè toàn ráp này ráp này rồi khui đó khui hàng khui hàng phục hồi nhiêu đây phục hồi nhiêu đây phục hồi nhiêu đây chiu chiu chiu chiu chiu wow 49 anh em à đẹp lên Trời ơi, easy game Easy game, áo 49 quá đẹp anh em ơi Áo đặc móc 47 này, quá tuyệt vời Sinh lượng 124 so với hiện tại bây giờ thì áo này là 49 quá đẹp anh em ơi Hiện tại so hiện tại server chỉ có một cái áo ờ, mắt ộp đang rao bán với giá 35 kim là Đó là áo 50, sinh lực 200 Thì áo đó gọi là áo cực phẩm rồi nè, áo đó là áo top 6 Thì họ được áo đó họ đang bán với giá 35 kim Thì áo này thì khải đấu cũng một triệu thôi nè giờ thì rau rau một là đỡ xài hai là đỡ bán cũng được trả sau nè mà à đây quá đẹp luôn em ơi ổn ổn thì mặt chơi nè nó thích thì mặt chơi độ mặt chơi thì mình chỉ còn hiệu ứng là 40 60 chón đó thích thì mặt chơi đánh tông kim cũng được nè đó không sao cả này mang này lấy chó thôi còn được ok mặc áo luôn kích đỡ kích thân pháp mặc áo luôn em ơi mặc áo luôn mặc áo luôn áo đẹp áo này phục hồi 47 đọc móc 47 là khá là trâu luôn em Đấy tí ông mong lên 47 mà anh ngờ 47 luôn Vớ quá đẹp luôn em ơi Ok Khải ờ, lóc ạc Khải kích cái set đồ thằng Pháp lên đó Khải có cái bộ thằng Pháp kích được nha nè Rồi đẹp luôn Đẹp luôn Quá tuyệt vời à, Ok Khải kích ờ, cái cái cái đồ thằng Pháp lên đó Khải mặc áo này luôn nè em ơi Bỏ 30 chón từ áo này Áo kia, áo kia 30 chón mà sinh lực cùi quá thấp quá nè em à, Khải cứ mang cái này đi rồi Hiện tại Khải có 60 chó thôi 60 chó Rồi 80 chậm Đó vậy thôi nó cũng kia Bù lại cái phục, phục, phục hồi cho nó trâu nè à, ờ, Rồi Khải gì rồi Khải kích áo luôn, Khải mặc luôn à, Từ từ à. Có nên đi Đi cái áo này không biết là mình Đổi ngồi trang được không nè, được Khải tới nè mà được Khải đổi, đổi ngồi trang luôn cho nó đẹp nha em ấy xì luôn clip một năm về trước rồi hay Việt Lê ok anh ơi hôm nay top 2 tống kim này mà không thấy Việt Lê donate nha khá là buồn anh em ạ năm chín đẹp luôn em ơi quá đẹp luôn trời ơi, cái đó mà dưới 47 là vứt luôn áo anh em áo đó mà dưới 47 bỏ luôn quá cùi tại vì nó không đặt mất nè khá là may mắn ok bây giờ anh em thích cái áo nào nè áo vàng nha mọi người lâu rồi mình chưa trang phục áo vàng này nha hay là anh em thích áo khác áo này xấu quá áo này thiếu lâm xấu quá áo này thì áo bữa khai xài rồi ừ, không được đẹp lắm có mấy cái áo thôi thì nhắn mặt trang mũ y băng tơ bào giáng sinh bào tạo từ kim giáp ừ. tính đi tính lại thì cái áo này thì à, không đẹp lắm áo này thì áo vàng đây, áo vàng thì nên cho nó trẻ chung rồi ok đã thay đổi ngoài trang đúng rồi áo này đẹp hơn nữa phục hồi cao vừa trâu nữa mình bỏ bớt hiệu ứng chó một tí thử như thế nào tại vì đứng ở xa đam thôi chứ hiệu ứng chó như tầm này tại vì lỡ mà quấn chúng mình thì mình cũng kinh công mà đi chỗ khác rồi nói chung là cứ liều mạng đi bỏ bớt hiệu ứng chó đi sau này có được cái món nào tính sâu nữa hoặc là khải có thể um, cũng không được chỉ thay được cái nếu mà giải thì bỏ mất làm chậm bỏ cái bỏ cái um, cái đai bọn ở đây chậm thì thì thì ở đây chó này chữ hướng đó này. là mang 40 chậm 40 chậm thì hơi quá phèn rồi em rồi ok ok mang ảo này vô quá đẹp luôn bỏ ít chó cũng được 60 chó cũng đánh được rồi thử nói chung bữa nào thử tống kim thử biết ngay thôi nam thử tống kim thử đánh được hay không là biết thôi từ từ bộ cái thông pháp đâu đây nón này áo ờ, nè bàn tay nè ngọc bội nè rồi cái đưa bộ kết thân pháp qua cái kết cái áo lên cái nè ok anh ơi coi cả clip ngày hôm nay top 2 tống kim nha anh hôm nay top 2 tống kim nha Đó, bộ kết thân pháp đang đánh tự nhiên mất tiêu à chắc hết hạn hay là hết thời gian chứ sao lại mà tự mình như mất tiêu được ta một cái phương pháp ấy chà chà ở đầu một cái phương pháp này thì uh, được rồi 50 50 thì kết được không đủ thay cái nón ra mới công lại một nhẫn mọc nữa ok cái đường 50 điểm ok rồi Vô vô vô Đẹp luôn Đã có được thân pháp ở đây mà Rồi ở người cốt luôn Quá đẹp trai Máu lên được gần cả 8 Đó Đó anh em 40 chón nè 60 chón 80 chậm Đó Dạ thôi đơn giản rồi thôi rồi ok anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho lần thay đổi này khải một like chia sẻ cho anh em ơi khải bỏ bất hiệu ứng chón đi khải lấy cái áo phục hồi cho nó trâu này mà đó trời ơi, cái áo phục hồi 47 đặt móc 47 này nữa quá tuyệt vời luôn em ơi sinh lực 124 đẹp quá sức đẹp luôn rồi cái này lưng với đôi giày hơi phèn quá bữa nào chấm lại anh em ơi sinh lực thấp quá nó thì sinh lực thấp quá ok được rồi đó quá tuyệt vời cho anh em xem lại ba kiện này hôm nay top 2 tống kim luôn nè hôm nay top 2 tống kim ấy